Tiền vốn dĩ là thuốc Tác giả Trương Duyệt Tiền có vị ngọt, nóng hổi, có độc Vừa có thể giữ gìn nhan sắc Tươi tốt màu mỡ, giỏi trị đói Giải trừ tật ách, khốn khó, vô cùng linh nghiệm Có thể làm lợi cho quốc bang Gây tổn hại cho hiền tài Sợ hãi người thanh liêm Người dùng nó ở mức bình quân thì tốt Nếu không quân bình Thì nóng lạnh công kích lẫn nhau Khiến thân thể hỗn loạn Thuốc này hái không đúng thời Hái không đúng lễ Thì tổn hại tinh thần Nó hễ lưu hành Thì có thể chiêu mời thần linh Linh thông với ma khí Nếu tích mà không tán ắt sẽ có tai họa nước lửa cướp bóc Nếu tán mà không tích Thì đói rét khổ nạn kéo tới Đạo vừa tích vừa tán Không cho rằng nó trân quý Thì gọi là đức Lấy nó mà hợp lý thì gọi là nghĩa Không cầu những thứ không trong phận sự gọi là lễ Bố thí của tế cho bách tính gọi là nhân Xuất ra không lỡ hạn thì gọi là tính không để nó hại mình gọi là trí Dung luyện bằng bái thuật này mới có thể dùng nó lâu dài Khiến con người được trường thọ Nếu dùng nó phi lý thì trí nhược Thần khí bị tổn thương ắt phải kiên kỵ